Ok, xin chào bạn đã channel mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay sáng sớm mình sẽ thử quay video chơi Bloodfoot Nhưng mà Bloodfoot update Valentine Đây Ừ Giờ này mình thấy phần mềm mình sẽ thử quay video bằng phần mềm OBS nha Vì giờ là giờ mình thấy nó đỡ lag lắm rồi giờ thì tụi mình đang chơi mà tụi mình lại không biết cách nào là có mấy cái trái tim với mấy cái heart này nè mà không biết cái ESP này nên làm gì nữa hôm nay mình sẽ thử quay bằng OBS thêm lần nữa dạ yeah. hôm nay mình sẽ quay tầm mười mấy phút đấy đây là con uh, Valentine Shop nè có cái admin chưa có chỉ cách nào để lấy cái này nè mình mới tới cơ ạ à không biết cái nào lấy cái heart theo cái youtuber thứ hình như đánh quá gì thứ thì mới có nên hay lụm rương hay gì nên các bạn có được đâu các bạn xem lại hơi lắc thì thông cảm cho OBS nó đó giờ nó chẳng lắc mới lạ đó giờ nó không lắc mới lạ máy tính mình đó giờ nói giờ <laughs> mình có bật âm thanh lên mấy bạn nghe được thì ok tức mệt quá giờ cái lớp mình là thành ờ, legendary nè bạn ui ui chia hai mình sẽ chơi thử uh, update uh, valentine nha ui giờ trên lớp đang bán giá một triệu ba à nên mua không mấy bạn lấy ạ phụ không mua anh em nên làm không chắc chắn nên làm rồi nhưng mà giờ mình sẽ quay video chơi thử update ờ, valentine nha xong đó mình sẽ quay video chơi thử trái lớp trái lớp trái lớp mình có có đầy giờ nó đang bán mình mua được còn không thì thôi Ê, chị lớp có phải là có ra không nó là, nó là legendary mà ờ, có ra không ra gì nếu mà xem hơi lắc thì thông cảm nè obs đó giờ nó chẳng lắc nhưng mà muốn may này cho nó dài bây giờ làm gì anh em giờ là giờ là đi giết ERT lại cúp giờ theo tâm mình mình á thì sẽ định sẽ đánh đốt kiên á anh vì mình chưa có mảnh gương mình cũng không biết cách nào để lấy được luôn à cả mấy cái trái tim nữa admin mới update luôn mà cái này mới xảy ra lúc 9 giờ mới lúc đầu 9 giờ mới thôi rồi chưa có nhiệm vụ chút nữa mình sẽ lấy hạt phụ mình vô mua ok mình sẽ quay video luôn tuần này mình có lẽ sẽ à, giờ là mình có thể quay hai video cũng được ủa à sự à nó được đổi rồi nè nó đổi rồi nè cái sớm nó đã đổi rồi nè không biết nữa để qua xem nè đang xem nè ui lát rồi tớ lát lắm u rồi ôi, mấy bạn ơi, thấy nó xịn không? Không mà. Ờ. Đằng này nó quay video của chat nữa. Này, thằng này. Quay video của chat. Tầm bốn phút rồi mình quay tối đa 15 phút thôi ê lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc ô khôi ngủ đúng không gì ông nội gì ấy gì lắm tụi mình đang định à, mình tụi mình không biết cách nào để kiếm được mấy cái hard nè bạn mới update xong mới chưa có youtuber nào chỉ cách làm cách lấy chứ không như cái sự kiện 10 ờ, 10 ờ, người 10 triệu 10 tỷ người chơi bạn 10 tỷ người chơi thì tụi mình lụm rương hay ấn mà thì phải là có ngay chứ giờ tụi mình có đâu mình không biết cách nào nè mới ra mà đầu khô nó ngủ luôn rồi nè bà có cái ảnh chế của Liên mà chút nữa chắc mình sẽ quay video chút nữa mình sẽ quay video chơi trái ờ, lớn ờ, mới được làm lại đừng có bao giờ đem phim mười ba ô mà không biết giờ bao nhiêu giờ sớm sẽ reset nữa nè em bây giờ đang ba đang chết phim rồi giờ Ê, mấy ông mới chết spider thì nên ăn không? Ờ, nhớ lớp đi, nhớ lớp đi, nó có cái quý nào không? Ừ. Tầm 57 phút nữa nó sẽ đổi, nó mới đổi. Bây giờ tôi tôi ăn riêng thì mấy ông? Cái cho tư hoành nước ngoài hoành. Ui giờ 1.700 đô bớt đắt hơn luôn này mấy bạn mà hôm qua mới mua được trái lớp ấy thì cơ rất là may mắn nha vì hôm qua là một 1001 năm robot lên giờ thì nó tăng giá luôn rồi nên mấy bạn mua giờ này thì hơi khổ ấy. quen một nghìn bốn năm mươi robot sao không để dành mua euro gì vậy ba tôi làm gì có robot tôi làm gì có robot ý tôi nói một vài người họ có robot ấy, thì nếu mà hôm qua họ đã mua trái lớp trước rồi đấy thì coi như họ rất là may mắn luôn vì giờ trái lớp được làm lại thì robot nó tăng cao ờ, robot lên rất nhiều rồi một ngày bảy rồi bớt lại ngàn bảy ừ gì ca vậy ừ mà bởi vậy mà thấy cái áo này em chắc kia trong đó áo độc quyền của mình ấy nó cao và tổ đó cơ ừ nó cao và tổ luôn á từ nãy giờ quay video mà chẳng có gì hay á bạn nên là từ nãy giờ tụi mình đang ờ, muốn cách nào để kiếm nè bạn mấy bạn có biết cách nào để kiếm mấy cái hard không mấy bạn biết thì chỉ mình nha và cách nào để sang mấy đồ limited này phải lột phải đợi nó ra nè cái tên rồi cái tài khoản này mình và chưa có đồ limited nào ở trong mấy sự kiện nó phối hết trơn ấy mà kiểu như còn cái tại cái phụ thì lại có vui lắc thiệt á giờ hơi lắc luôn rồi đang chờ đang chờ ôi đỡ nhưng mà còn nhưng mà ít ra giờ nó cũng đỡ rồi. obs đỡ rồi mấy bạn có cái nào kiếm mấy cái hát đâu mà chỉ mình nhớ ủa ủa từ khi nào tôi 2M66 bà ti vậy ờ, không biết từ khi nào 2M66 vào ti luôn á tôi không biết từ khi nào tôi lên 2M66 luôn Vậy có thể chết luôn mà còn ngồi đó rồi à, mấy cửa hàng nó có bán uh, ui à giờ Roblox Roblox nó có tính năng mới rồi nè mua đồ bằng robot luôn nè bạn Roblox nó bây giờ nó có tính năng mới này luôn nè cái này có cái vậy lên nhất riêng được thì mày cho nhất riêng được không nè cho nên giờ nó có tính năng mới nè bạn đang lo đó mà bỏ thì cũng hơi tiếc thì giờ thì đúng thì đúng hết được chứ mất nè bạn có gì ở chút nữa mình sẽ quay video lấy ăn cho lớp này nha các bạn mình có tới ba cái hạt phụ lệnh mà thôi bạn ơi quay video tầm này đủ rồi hôm nay eh, mình chủ yếu là review thử cái sự kiện Valentine này nó có gì rồi và các bạn là nó hơi chán vì tụi mình không biết cách nào để coi mấy cái heart đó để đổi quà ừ, nó rất là chán luôn á giờ nó hơi bị chán là vì minh mới update cách đây có vài phút hay tiếng thôi á mà giờ thì mình cho bạn xem lần cuối này nè giờ thì nó đang bán gì giờ thì nó em nhà món nhà món rồi thế này nha bạn mà thôi giờ thì xem xong video mà các bạn thì xem xong đừng lại đừng đi nha và các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào cái chuông để mà ờ, thông báo sớm từ kênh của mình nha và giờ thì mình cũng nói luôn giờ trái lớp đang bán nó mới được rework lại thì mấy bạn tranh thủ mua đi nha giờ thì bye bye